Rồi, vào ví dụ cụ thể ở đây. Ba đại lượng V, T, S cùng đọc đề bài. Ví dụ 1. Khi gặp bài toán giải toán, việc đầu tiên định hình đọc tìm xem chúng ta gọi cái gì là ẩn. Nghĩ xem gọi một ẩn hay gọi hai ẩn. Nào, thầy sẽ vào ví dụ cụ thể nhá. Thực tập với ví dụ này. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc đi từ đỉnh A đến đỉnh B. Thầy có quãng đường đoạn AB này. Và AB đề bài cho là 400 km. Hai ô tô khởi hành một lúc đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Đây này, các con chú ý này. Hai ô tô khởi cùng lúc đi từ tỉnh A vào B cách nhau 400 km. Nhưng bài toán này đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 5 giờ. Có nghĩa là một ô tô đi đến từ đây đến đây. Giả sử tại một điểm C gặp nhau chẳng hạn. Đó